chú đà điểu to lộc gộc vốn tương đối xa lạ với đa số người Việt Nam. Vốn là loài chim hoang dã, trọng lượng có thể đạt trên 100 kg. Chẳng ai nghĩ chúng được thuần hóa và trở thành vật nuôi cho giá trị kinh tế cao. Sau một thời gian du nhập vào Việt Nam, không chỉ được nuôi nhốt tại các vườn thú phục vụ nhu cầu tham quan, chăn nuôi đà điểu đã trở thành một nghề mang lại thu nhập khá cho nhiều trang trại và nông hộ. Ở xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Trang trại đà điểu Trung Kiên là một điển hình cho quyết tâm làm giàu của những cựu chiến binh với loài chim không biết bài này. Ba năm nay, một ngày mới của ông chủ trang trại này bắt đầu bằng việc giải cỏ cho đàn đà điểu ăn bữa sáng. Lịch làm việc này là bất di bất dịch, bất kể nắng mưa, bất kể nhà có khách. Vừa nhìn thấy ông chủ, hàng chục con đà điểu xuống đến đông đủ. Chúng vừa nhảy múa, vừa xoay cánh như những vũ công. Đó là thói quen của loài chim này khi chúng đã được thuần hóa. Chủ nhân của hơn 100 con đà điểu này là ông Nguyễn Văn Câu và ông Nguyễn Bá Đới, những người cựu chiến binh tiên phong đưa giống đà điểu vào chăn nuôi ở Ninh Giang, Hải Dương. Con này rét nó vẫn nằm ngoài giữa sân, chứ nó có nằm ở trong này đâu. Kể cả nắng, kể cả rét. Tôi đi bộ đội về thì ờ, sau chiến tranh là về phục viên. Đấy, thế về phục viên xong thì lúc bây giờ còn thời bao cấp, đời sống cũng khó khăn. Thế là chúng tôi thì cũng cứ mạnh dạn là trồng đủ các cái loại cây, Đấy, trồng đủ các cái loại rau thế rồi sau tiến tới là khi ở nông thôn này chưa có một cái máy ờ, máy túa lúa nào là chúng tôi đã đã sắm rồi phục vụ nhân dân rồi thế xong rồi này chưa có cái máy gạch nào chúng tôi đã có máy gạch về phục vụ nhân là cũng cũng tìm mọi cái phương diện làm ăn để uh, nâng cao cái đời sống của gia đình cứ phải làm một cái mô hình gì cho nó lớn mà cho nó khác thế thì hai anh em đã uh, quyết tâm là làm cái ờ, mô hình đà điểu về ninh giang hồng phong đầu tiên sở hữu bộ chân dài trọng lượng đạt tới gần 200 kg cao tới 2,5 mét nên những chú đà điểu này được người nuôi gọi là những con chân dài hay là loài chim không biết bay. Sau 8 đến 10 tháng chăm sóc, trọng lượng mỗi con nặng trung bình một tạ. Chăn nuôi con đà điểu này thì nó lại rất thuận lợi là vì nó ít khi gặp dịch bệnh như là con heo con bò bởi vì ví dụ như con lợn bây giờ thì nó ăn tầm trong công nghiệp thế nhưng cái anh này thì nó chỉ ăn một phần nào công nghiệp thôi còn lại mình vẫn tận dụng được cám gạo cám ngô rồi là chủ yếu là 50% rau xanh thế cho nên là về cái cái cái cái cái thức ăn cho cái con này và cái đầu tư cho con này thì nó thấp hơn là các cái con vật khác. Dù trang trại mới đi vào hoạt động được 3 năm, nhưng thương hiệu đa điều Trung Kiên của ông Câu và ông Đới đã khá nổi danh bởi sự bài bản và khoa học. Sinh ra và lớn lên ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, các ông đã lên đường nhập ngũ và trải qua nhiều năm công tác trong quân đội. Khi trở về đời thường, với bản lĩnh và đức tính cần cù, sáng tạo được rèn luyện trong quân đội, năm 2015, các ông đã cùng nhau gây dựng trang trại đà điểu tại quê nhà. Tháng 4 năm 2015 là bắt đầu đặt nền xây móng. Đấy, bắt đầu đặt nền xây móng. Và đến tháng 6 à, năm 2016 là đã đưa con giống về thì, thì lúc đó là lấy của trại là 130 con để có được trang trại như hôm nay, ông Câu và ông Đới đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, trí tuệ. Các ông lặn lội tìm đến mô hình trang trại chăn nuôi đà điểu ở các tỉnh thành như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Lạng Sơn. Sau đó, hai ông đã quyết định lựa chọn và gắn bó với mô hình nuôi đà điểu. Sau khi được Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương chuyển giao công nghệ và cung cấp con giống, cả hai lại khăn gói lên Hòa Bình rồi về Kinh Môn Hải Dương học cách xây dựng trang trại – và kỹ thuật chăn nuôi đà điểu. Trước khi hạ quyết tâm thì cũng đã đi ờ, đi ờ, lên ờ, viện nghiên cứu này, xong rồi đi học hỏi các những địa phương đã có mô hình đi Hà Nội, rồi đi vào Nghệ An này, rồi là đi lên Kinh Môn Hải Dương này. Hiện nay ở Hải Dương là có một cái trại bà Nguyễn Thị Bình là là, là ở Kinh Môn Hải Dương là cũng cũng nuôi con đà điểu này đã có lâu năm và có kinh nghiệm thì chúng tôi lên đấy học Nắm bắt được ưu thế sẵn có nguồn thức ăn tự nhiên, đầu tư cũng không quá lớn, nên hai ông quyết định trở về làm trang trại nuôi đà điểu. Khi say mê chăn nuôi đã trở thành một lý tưởng để phân đấu trong đời thường, các ông luôn biết tìm cách để đạt được. Hai ông bàn bạc gom góp được hơn 1 tỷ đồng để xây dựng trang trại. Thế nhưng khi bắt tay vào việc, vốn đầu tư phát sinh quá cao vượt ngoài dự kiến. Dự kiến là chỉ một một tỷ độ tỷ rưỡi thôi thế nhưng mà cuối cùng làm toàn bộ khu trang trại này lên đến 2,5 tỷ đồng và năm đầu tiên là đầu tư vào con giống là 700 triệu nữa đấy thì thực lực ra là cũng có một ờ, chút lương vốn nhưng mà nó cũng khó khăn về mặt nghĩa tôi như về thì được, được cũng được địa phương rồi là anh em bạn bè rồi là đồng nghiệp chứ là cũng ờ, động viên một thôi cứ tích cực đưa một cái mô hình thì mới về đây đã thắng lợi rồi đầu tư cho cái này nó lớn thực ra gia đình thì cũng có những cái ờ, cái ngại ngẫm là vì vốn liếng thì không có đi vay mượn nhiều rồi thì, thì ờ, đầu tư không biết có hiệu quả hay không thế nhưng mà anh em của tôi thì quyết tâm là đã làm là phải đi theo đúng cái con đường mình đã chọn và phải quyết tâm quyết chí gắn bó với nghề hai ông táo bạo đi vay vốn ngân hàng để thuê đất và đầu tư chuồng trại Cuối năm 2015, trang trại có diện tích 6.000 m2 đã hình thành. Trang trại được đầu tư bài bản, gồm khu nuôi đà điểu đẻ trứng và tạo con giống, khu nuôi đà điểu con, khu ấp nở, khu nuôi đà điểu thương phẩm. Để có cơ ngơi như vậy, ông Đới, ông Câu phải vượt qua khó khăn lớn nhất về vốn và những lời dèm pha ngăn cản khi đó. Chắc chắn là cũng vẫn cũng hơi mạo hiểm nhưng mà theo tôi biết thì tương lai là con là điểu này nó sẽ phát triển hơn ờ, đầu tiên là cũng lo là không biết rồi sau này bán ở nhà quê thì thường thường người ta ăn thịt gà thịt bò thịt trâu thế như mình cái con to như thế này thì không biết là có ai ăn không sự năng động của những ông chủ trang trại ở chỗ luôn gắn kết chặt chẽ với các nhà khoa học Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương thuộc Viện Chăn nuôi là địa chỉ các ông luôn tin tưởng theo sát học hỏi. Tuy nhìn đà điểu bệ vệ nhưng rất lành, chỉ cần không gây tiếng động mạnh là có thể lại gần chúng. Khi nghe tiếng động, đà điểu có thể giật mình rồi chạy xéo lên nhau, dễ gặp tai nạn như gãy cổ, cánh. Chính vì vậy, không gian nuôi đà điểu ở đây được thiết kế thoáng, rộng và trải nền bằng cát. Bản năng của nó nên là nó sống hoang dã, à, sống ở ngoài trời, lên dù mưa, dù nắng, dù rét. À, khi nó đã đến tuổi trưởng thành rồi là nó không vào trong nhà mà nó chỉ ngủ cũng ở ngoài chơi cũng ở ngoài sân nhưng mà cái lền của nó ở cái con đại điểu này đấy thì đặc biệt của nó là phải ở trên cát vì con đại điểu này nó lại thích là là, là khi tắm cát đấy, khi tắm cát để rồi uh, nô tỉa lông tỉa cánh rồi nó, nó nên rất cần phải có cát đấy là là cái khác biệt của khi làm chuồng trại để mà nuôi con đà điểu giống là đặt lên hàng đầu và chọn con giống kỹ lưỡng là tôi nhờ trung tâm nghiên cứu gia cầm thị phương là giúp đỡ về mặt kỹ thuật và chuyển giao công nghệ đào tạo cán bộ công nhân kỹ thuật chăm sóc à, từ khâu uh, chăm sóc con non đến chăm sóc con à, hậu bị và chăm sóc con sinh sản. Ngoài ra, đa điều có khả năng chịu được thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ từ âm 40 độ C cho đến 50 độ C. Thức ăn cũng đơn giản, chủ yếu là rau, cỏ, bèo, ngô, khoai, sắn, lạc, vừng, vỏ đậu nành. Do lượng thu nạp ít nên tiết kiệm chi phí. Trung bình mỗi ngày, một con đà điểu trưởng thành chỉ tiêu thụ hết khoảng 1 kg rau và 1 kg lương thực. Không phải ngay lúc đầu người nuôi đã có kinh nghiệm này, mà qua một thời gian nuôi dài và mất mát khoảng vài chục triệu đồng, các ông mới phát hiện ra điều đó. Ở đây là có mắc cái lỗi là cũng mất một vài con là do mình thiết kế cái hàng rào dây dây 40 này nuôi thì Ờ, cái chuồng này nhìn sang chuồng kia thì nó khi nó ganh tị nhau rồi nó đưa ra qua lại nhau thì nó bị sất cổ sất vai thì những cái con ấy là mình không không chữa được tức là nó chỉ cần toạc ra cái là mình cố khâu quá rồi mình sát trùng rất nhưng mà không không trị được thế thì đấy là một cái ờ, cái cái việc thứ nhất cái đấy là do mình chứ là do mình thiết kế xây dựng lúc đầu lúc đầu tiên thứ hai nữa là có cái bệnh táo thì cũng chết mất một, một vài con Điều đáng quý ở những người cựu chiến binh này là những thành công bước đầu các ông không giữ bí quyết làm ăn cho riêng mình mà luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho người dân và các cơ quan doanh nghiệp tới tham quan học hỏi. Những khách hàng đến trang trại tìm hiểu, các ông đều trao cuốn sổ nhỏ được in ấn phương pháp kỹ thuật chăn nuôi và chế biến đà điểu. Qua thông tin đại chúng rồi qua những cái anh em người ta đến người ta tham quan, chủ yếu là chúng tôi là đã tìm được cái cái cái cái cái, cái người giúp mình tức là các hội ví dụ như hội cựu chiến binh hội nông dân đấy là những người rất tâm đắc để giúp anh em chúng tôi làm cái việc này thế rồi thì người ta mới đi quảng bá cho rồi ví dụ như hội nông dân ta cũng giúp cho vay một vài ba chục triệu chẳng hạn thế nhưng người ta để quảng bá là cái chuyện là cho cái sản phẩm của mình Đấy, còn, uh... Thời gian gần đây, trang trại còn chuyển sang chăm sóc đà điểu con từ 2 đến 3 tháng tuổi. Khi đà điểu đạt trọng lượng từ 15 đến 20 kg, khỏe mạnh và chịu được khí hậu, thời tiết thì sẽ cung cấp cho các trang trại khác nuôi với giá từ 3 đến 4 triệu đồng trên một con. Mà cái 60 cái con mà sinh sản đấy là vẫn phải giữ nguyên cho khai thác cho đến lúc là tức là nó không khai thác được nữa, tức là nó hết tuổi thì mới thôi thế còn lại vẫn giữ nguyên đấy thế còn ngoài ra là là có khoảng 40 đến 50 con thương phẩm là cứ phát triển năm nào cũng như thế năm nào cũng như vậy để đến dịp Tết thì sẽ có cái nhu cầu phục vụ ờ, anh em phục vụ bà con phục vụ các nhà hàng thế rồi còn lại là xuất con giống đi ờ, các nơi theo yêu cầu đặt hàng của của của, của khách hàng thế sau khi xuất giống đi rồi thì ở đây có thiếu cái cái cái, cái con thương phẩm thì lại người ta lại mình lại thu mua lại cho người ta với cái với cái giá là theo cái thỏa thuận ví dụ như là giá bán hơi mình bán ở đây ra là 90.000 đến 95.000 một cân hơi thế nhưng mình lấy lại của người ta chỉ 75.000 khi ngày càng có nhiều người tìm mua con giống nghĩa là thị trường đang được mở rộng vì vậy ông câu và ông đới quyết định tạo ra một mạng lưới các trang trại liên kết sản xuất và tiêu thụ đà điểu trên quy mô rộng Cách liên kết chăn nuôi này vừa là để mở rộng tiếp cận với nhiều thị trường, vừa giúp cho các ông và các trang trại khác luôn có đủ lượng đà điểu thương phẩm khi cần. Hiện nay cái mặt bằng này thì chưa đủ điều kiện nuôi nhiều con thương phẩm để mà phục vụ như thế được. Cho nên là thôi cứ theo những cái đơn đặt hàng nhỏ lẻ, các nhà hàng, các địa phương, các ờ, công ty, các ờ, ngành ừ, và các ờ, cá nhân thì mình phục vụ được mức độ đó năm đầu tiên thì là anh em cũng xác định rồi cái năm đầu tiên là cái năm mà xuất đi nhiều hàng nhất nhưng mà cái năm ấy lại là cái năm mà tỷ số là âm à, tại vì là à, cái ờ, hàng của mình ấy, lúc đó là mình có thể là phải bán theo một cái giá ưu đãi nhất thông qua những món ăn đặc biệt mới lạ phục vụ cho những buổi tiệc tùng đám cưới tại địa phương đó chính là cách những người chủ trang trại đà điểu này thay đổi suy nghĩ của người dân địa phương về vật nuôi mới này. Đồng thời đó cũng là cách kích cầu, chủ động khâu tiêu thụ tại chỗ. Đặc biệt, hai ông còn thành lập website vừa để bán hàng, vừa cung cấp những thông tin hữu ích cho mọi người có nhu cầu tìm hiểu về vật nuôi này. Sang cái năm vừa rồi thì à, à, dư của cái ờ, lợi nhuận là khoảng 500 à, triệu chăn nuôi đà điểu của trang trại Trung Kiên thì là một trong những mô hình ờ, điểm của ừ, không những xã, huyện và tỉnh. Thì trong thời gian vừa qua thì ờ, hội nghị ờ, tổng kết năm sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh Hải Dương thì là chỗ trang trại đà điểu Trung Kiên thì chỗ ông giám đốc ông Nguyễn Ba Đới thì cũng vinh dự được đón nhận cái bằng khen của chủ tịch Ờ, tỉnh Hải Dương về tặng là hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong 3 năm liền giai đoạn từ 2016-2018. Mỗi năm, trang trại cung ứng ra thị trường khoảng 2.400 con đà điểu giống và gần 12 tấn đà điểu thương phẩm. Tổng doanh thu một năm của trang trại đạt gần 4 tỷ đồng. Ngoài cung cấp giống, thịt đà điểu cho địa phương, trang trại còn cung ứng đến nhiều tỉnh thành khác như Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Yên Bái. Cái đầu tiên, trước tiên là phải đam mê phải thích Đấy, là đam mê thì mới làm được còn cũng có những người mà người ta không có điều kiện không có không có vốn nhưng người ta đam mê thì có thể người ta tạo điều kiện ra người ta làm được nhưng có người không đam mê mà có vốn thì lại tích lũy để đấy thì không bao giờ làm được mô hình nuôi đà điểu của ông câu ông đới không chỉ làm giàu chính đáng bền vững cho gia đình mà còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương đó là niềm vui lớn nhất của những cựu chiến binh này.